Địa ốc Five Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất hai mặt tiền đường Từ Liêm, Nam Ban, trung tâm thị trấn, diện tích 12.079 m2, 6.100 m2 đất ở đô thị, sổ riêng xây dựng. Hướng Tây, đường ô tô 6 m, cách đường quốc lộ 100 m, cách trung tâm Đà Lạt 24 km, ngay trung tâm thị trấn, tiện ích đầy đủ, đất bằng phẳng, tầm nhìn thoáng. Giá 38,5 tỷ đồng. Nhà thông thiên học, phường 8, diện tích 90m2, sổ riêng xây dựng đã hoàn công, hướng đông, đường xe máy, để ô tô cách nhà 15m, kết cấu. Một trệt một lầu, 4 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 2 kho, cách trục chính 15m, cách chợ Bùi Thị Xuân 250m, khu dân cư đông đúc, nhà thoáng hai mặt, giá 7,8 tỷ đồng. Nhà Thông Thiên Học, phường 8, diện tích 64m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường xe máy, để ô tô cách nhà 15m, kết cấu một trệt hai lầu, 6 phòng ngủ, 7 nhà vệ sinh, khu dân cư đông đúc, gần doanh trại quân đội, an ninh cao, nhà thoáng hai mặt, có đường bộ qua Nguyễn Công Trứ, giá 6,34 tỷ đồng. 4 lô đất Trần Văn Côi, diện tích 85m2, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Bắc, đường xe máy, cách đường ô tô 10m, cách trung tâm Đà Lạt 3 km, đất bằng phẳng, giá 1,05 tỷ đồng mỗi lô,